Sau một năm lướt lướt lon tiktok tôi mới biết còn nhiều bạn chưa biết cách uốn cong bút chỉ như thế này Trước tiên các bạn phải hiểu thế nào là bút gỗ và bút dẻo Ở phía bên tay trái của mình đây là bút gỗ Nó sơ như thế này, nó là gỗ nguyên chất Bên tay phải nó mịn một chút, đó là nhựa dạng như là sáp vậy Và chỉ bút chì dẻo mới có thể uốn được nha. Cách uốn thì các bạn sử dụng nhiệt độ để làm mềm bút chì sau đó uốn Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng bàn lửa Chúng ta hơ đều xung quanh cái bút cho bút nó mềm dần Và chúng ta uốn dần nha. đừng có uốn nhanh quá nó sẽ bị gãy Sử dụng nhiệt độ thì có thể bị bỏng nên các bạn dùng găng tay cho mình nhé Từ cái việc uốn bút chì này thì chúng ta sẽ sáng tạo thêm được nhiều mẫu khác khác nhau Ví dụ con rồng, con rắn hay là rất nhiều mẫu khác Quá là ảo diệu phải không các bạn Anh khắc sợi xích đi anh Ok, em tìm đúng người để thử thách rồi đấy Và hôm nay Anh sẽ giới thiệu đến mọi người Bộ xích mà anh đã từng khắc Và trong clip này sẽ là bộ xích như thế này nhá Ok, để khắc sợi xích này thì chúng ta cần tìm một cây bút chì mà cái phần ngoài và phần thịt nó dính vào nhau nhé Và thứ hai là chúng ta cần một cây dao dọc giấy lưỡi 30 độ, bạn nào có dao mổ thì càng tốt Công đoạn khác thứ nhất các bạn tạo cho mình một cái hình chữ thập trên bút nhé đây các bạn quan sát như trong hình đây tiếp theo các bạn tạo khối như trên video mình tạo nhé sau khi tạo khối thì chúng ta đã hình dung ra hai mắt xích và chúng ta khoét những cái phần thừa này ra nhé bước này thì các bạn cần tưởng tượng tốt một xíu nhé và đây là kết quả và cuối cùng là chúng ta tách cái phần ờ, ở giữa này và chúng ta cắt cái đoạn cuối này và thế là chúng ta đã có một mắt xích làm tương tự trong một hai ngày hoặc một tuần thì chúng ta sẽ được một sợi xích dài như thế này chúc các bạn thành công chuyện là mấy ngày hôm nay mình khắc bút gặp rất nhiều cái comment là khác như thế này thì làm sao mà viết được ok các bạn sẽ xem nha Đấy hoàn toàn có thể viết được bình thường nha Nhìn và đọc rõ đi nha Các bạn làm sao ấy đố anh khác được sợi dây xích dây chuyền trên bút chỉ ok uy tín nhá cái gì chứ xích dây chuyền là mình có luôn hai bộ cho các bạn một bộ và mắt xích đơn thì các bạn thấy trên màn hình đây hoàn toàn là mình đục nguyên khối trên bút chỉ bộ này cũng phải ngốn của mình mất một tuần cách làm bộ này thì không khó nếu các bạn thích mình sẽ hướng dẫn tiếp theo là một loại xích dây chuyền hack lao hơn một chút đó là xích dây chuyền kép nhìn thôi chắc là cũng đã dối rồi bộ này thì mình mất hai tuần liền 100% là đục nguyên khối nha ok uy tín nhá đố cái gì khác khó hơn đi ạ khác siêu dễ dành cho các ARMY Dụng cụ chỉ có dao dọc giấy và bút chì. Đầu tiên là các bạn chia cho mình 3 ô theo chiều dọc mỗi ô là 7 mm. Ở phía hai đầu thì các bạn gọt vát xuống cho lỗi ô chữ lên. Ô đầu tiên các bạn kẻ một đường ở giữa, sau đó lấy một chút vỏ đi cho nó lỗi cái đường đó lên. Ở lửa bên phải các bạn tiếp tục chia đôi, sau đó cắt các góc tam giác như ở trên hình. Ô số 2 là chữ T, cái này khá là dễ, các bạn cứ làm theo các bước nha. Chữ S cuối cùng các bạn cắt cho mình hai góc đối xứng nhau. Tiếp theo là cắt hai cái đường như ở trên video này, rồi lấy một ít vỏ đi. Tiếp theo là cắt các góc như thế này. Mình làm mẫu ở đường trên, phần dưới các bạn làm tương tự nha. Cuối cùng là các bạn bo tròn cạnh chữ B và cạnh chữ S cho nó đẹp. Úi giời, quả bút này mà mang lên lớp thì bốc hơi trong phút mốt. Đố gì khác khó hơn đi ạ. Tối nay mình sẽ làm thử thách khắc bút ngoài giờ các bạn. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đồ Ok, để chào các bạn Bảo Linh, mình đã kiếm ra được một cái bút màu hồng và mình sẽ khắc tên bốn thành viên nhóm Blackpink lên cái bút này nhá. Clip này sẽ làm về Lisa. Đây là kiểu khắc siêu dễ các bạn, chú ý quan sát hình và làm theo hướng dẫn là làm được nha. Bạn nào mà làm được cái bút này mang lên lớp khoe thì có phải là oách nhất lớp không? Nhưng mà phải trông cẩn thận không là mất trong một lốt nhạc đấy. <laughs> ok, đã sắp xong rồi, cuối cùng thì các bạn muốn mình hướng dẫn những mẫu khắc dễ nào nữa, hãy cho mình biết nha. Anh khắc viên bi trong bút chỉ đi. Ok, boom hai viên nha, uy tín nha. Quả bút này thì mình khác hoàn toàn nguyên khối bằng dao lọc giấy nha. Ngoài viên bi trong bút ra còn có thể làm được cả khớp hình viên bi như thế này. Buổi livestream tối nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm quả khớp như thế này.